đó các bạn thấy đó còn gì nữa đâu mà khóc với sầu cái lần khép cửa này nó là lần khép cửa ý nghĩa mà lần khép cửa thứ hai trong vòng chưa tới nửa năm và bây giờ là hệ thống tho sim nó phải đóng cửa đóng cửa nha các bạn tức là Di muốn phát ra một cái thông báo là bây giờ là không có tờ nhận, nhận tập game nữa bạn bạn đem tiền tỷ tới đây cũng nhận không được nữa nha là cảm xúc cũng không nói lên lời luôn các bạn phải đặt vô mình đặt bạn các bạn cái tâm trạng của mình một cái tòa nhà sừng sững vậy à. một cái tòa nhà to đùng như vậy mà không phải là một tòa mà là nhiều tòa nó đóng một cái pub một cái cú khép cửa quyền thoại không bao giờ quên luôn mà thì ngày hôm nay là đã có thông báo là đóng cửa tất cả những hệ thống ờ, fitness gym nha các bạn Vậy thì à, trong à, những ngày tới đây á thì cái kế hoạch của BVT cũng như Duy Nguyễn như thế nào? Thì bây giờ mình buồn quá, mình cũng cảm xúc quá, mình cũng tâm trạng quá Mình buồn nó nổi mọi người mình giờ đổ quét luôn nè bạn thấy không? Máu nó lưu thông không được các bạn Mà giờ người đổ quét luôn nè Ngứa ngáy toàn thân luôn Đó Còn đâu nữa, những chuyến đi xuyên bang ta nhưng mà thôi nó nó thông báo lẹ lẹ đi để đừng làm cho cho các bạn nó tốn thời gian của, của chương trình thì à, đại loại là bây giờ BBT sẽ hoạt động những cái mảng nào trong cái thời gian lockdown thứ nhất mảng súp vẫn bán sỉ và lẻ như thường nha các bạn mảng thực phẩm bổ sung vẫn bán sỉ và lẻ như thường rồi à, mảng à, gym thì, à, thì thì thì thua rồi mảng gym thì thua rồi vậy thì còn cái mảng mảng những cái dự án à, video hướng dẫn này nọ kia rồi training tất cả thứ phim ảnh đồ thì à, à, vẫn diễn ra vẫn hoạt động nhưng mà nó sẽ hạn chế một chút đỉnh nha các bạn tại vì à, giờ thứ nhất là đóng cửa phòng game đâu có tiền đâu thuê người nhiều nó nên phải đuổi bớt được phải phải đuổi mà dạng ở nhà nghỉ đi mấy em ở nhà nghỉ khỏe đi mấy em rồi mốt đi làm lại mà tao nói buồn lắm mà mỗi lần nói cái này nhìn mặt mấy bt em dám nhìn luôn á tụi nó cũng buồn lắm mẹ mẹ đóng đóng cửa kiểu này chủ tới chết đều hết rồi mang bị đói luôn mang BT là bình thường tháng thu nhập nó có thể mình nói là bạn khá cao nhưng mà đóng cái bập một đói mỏ luôn làm cái gì nữa ăn không BT thì thôi thua BT ảnh hưởng rất nặng xong rồi sale membership ảnh hưởng cũng tê tái luôn á rồi mấy leader trong phòng game ảnh hưởng cũng hoàng hoại luôn á thằng chủ nó ảnh hưởng bằng ba đó cộng lại luôn á nó nó, nó nó khổ lắm nha các bạn rồi à, mình nói là mảng video youtube tiết là hoạt động bình thường office hoạt động bình thường rồi à, con cái mảng mình trăn trở mà mảng mình trăn trở phòng ghi quận 7 biết khai trương kịp không đúng không khai trương biết kịp không nó cũng khổ lắm thì à, phòng gym quận 7 thì vẫn đang hoàn thiện nhưng mà cái đội con điều là đóng cửa mấy phòng gym này á thì sửa đầu nuôi cho kia phải hoàn thiện đó mới là vấn đề nên thôi mấy bạn giờ ờ, chịu khó đi tiếp sửa đi bạn tiếp sửa bằng cách nào đơn hàng trên 3 triệu đi wow. đơn hàng trên 3 triệu mới tiếp sửa được nha còn bây giờ đơn hàng nhỏ nhỏ quá thì chuyển qua cho đại lý nó làm chứ giờ thì những bạn vô mà nhắn tin cho Duy Nguyễn em mua hàng ABC đồ mua nhiêu hũ amino đồ mấy trăm ngàn rồi à, thôi cuộc nói chuyện nó nó nó nó nó nó rất là mất thời gian nên, nên gọi là nhiều khi không chăm sóc được các bạn nhiệt tình không phải là từ chối gì nhưng mà có một cái bạn chơi biết lực bạn giờ mình ăn quá rồi đại lý nó đói hiểu không mà mình mình à, vậy vậy thôi thấy, thấy mấy cái đó thôi qua đại lý đi bát bụp luôn nó không, phải là bạn nhắn tin mình không trả lời mình trả lời đàng hoàng nhưng mà mình chuyển qua cho đại lý thôi và bây giờ cái vấn đề quận 7 thì cũng thật sự là trăn trở trăn trở lắm các bạn nhưng mà, mà Duy và Nguyễn vẫn tin rằng quận 7 nó khai trương đúng thời điểm đúng giờ đúng ngày chứ có màn ác mà bác miệng nó trù ác lắm bạn ơi nó trù Duy Nguyễn bán nhà rồi không mà ghê mẹ luôn nữa bởi vậy nhà nó covid đóng cửa nó không chết hay sao đi trù nó ta bữa hổm có cái tin không biết uh, con con cái này Duy Nguyễn thôi nó hơi nhạy cảm là có một cái tấm hình nó nó, nó chụp cái tin nhắn nó nói là nên đóng cửa phòng game nữa gì đó đó đó, đó. xong rồi à, tụi nó bay vô tụi nó chia sẻ mình quá trời cái mình mới nói là tấm hình này nó thật sự nó không biết nó photoshop hay không không biết kiểm chứng hay không biết nó có tròn hay không đó mình không biết mình không dám nói nhưng mà tự nhiên tấm hình nó xuất hiện vài ngày sau bữa nay lóc đau phòng game luôn <laughs> nó cũng là một cái dấu chấm lửng nào đó đó rồi thôi mà chán quá biết đối cái gì đây giờ quay lại chuyện hai cái máy mà đứt cáp các bạn cáp về rồi tính ngày mai đem qua thay mà giờ đóng cửa phòng game chỗ này thôi thay cũng như thay nói chung là mấy con cáp hôm nay kỳ vọng quá trời đúng như không đó nó, khổ vậy đó bạn nên thôi giờ à, mà Duy Nguyễn nói cái gì bây giờ ngày hôm nay thì à, trên cương vị là một người hoạt động lâu năm trong ngành gym cũng ờ, gửi lời đến tất cả những anh em đồng môn trong ngành trong nghề nói chung cuộc đời chúng ta nó vậy đó thì tôi biết là đau mà tôi khổ các bạn cũng khổ như tôi cho dù chúng ta bình thường là đối thủ đúng không dìm hàng nhau chết mẹ luôn rồi uh, cạnh tranh sức đầu mẻ tráng nhưng mà giờ chắc đối như nhau thôi <laughs> không nên mình cũng rất là đồng cảm với các bạn làm trong ngành trong nghề rồi uh, đối với các em nhân viên thì thôi nói chung là cú này nó phải mới một lần mỗi lần lockdown anh nhìn tụi em buồn tụi em khổ anh thấy cũng tội tội lắm anh cũng tội hơn tụi em nữa nên thôi này mình hồng hồng, hồng muối chia đôi đi nha đó rồi các bạn streamer khác thì sao mình nói thật các bạn nào có điều kiện á thì mua một số thiết bị về nhà tập để duy trì body ví dụ như là máy chạy bộ máy chèo thuyền máy elliptical tạ tiết đồ ok hít đất đu xà đồ hang súp ráng duy trì mẹ đã không mà ghi mà không mà súp nữa thì cái số tiền sau này bạn quay lại ghi nó tốn gấp 10 không không phải là Duy Nguyễn là thằng là, là thằng phân phối súp Duy Nguyễn nói như vậy nhưng mà là cuộc sống này thì mình cũng mong là khuyên cho các bạn không gym được á, thì cũng phải ok chạy bộ hít xà đu xà đấm bột cát hay là mua máy chạy bộ cho gia đình tập để để tăng sức đề kháng đồ đúng không để ờ, mình khỏe mạnh và uống những loại súp duy trì cơ thể rồi ờ, đối với các em academy thì cũng thôi cố gắng tập luyện đều đều anh biết là tụi em có điều kiện tập luyện mà à, anh biết tụi em có là cũng may mắn đó cố gắng tập luyện đều đều còn ờ, à, rồi vậy thôi chứ biết nói gì giờ nữa các bạn nên thôi mà mùa covid nó đến cũng biết như thế nào thôi chúng ta cùng nhau tuân thủ những cái quy định để phòng chống dịch covid đúng không để giữ gìn sức khỏe cho người thân và gia đình đó để chúng ta cũng nói chung là góp một cái cánh tay của mình đúng không mình làm tốt bổn phận của mình ai ở đâu ở yên đó đừng có đú trong thời gian này chúng ta trong cuộc sống này chúng ta phải biết hy sinh giữa cái lớn với cái nhỏ đã dịch thấy mẹ rồi còn ham đi chơi đó, cái điện chuyện đó cần hay không móc hết dịch đi đi chơi thoải mái đừng có gì vui sướng một lúc mà khổ mấy tháng đó mình chỉ ờ, khuyên các bạn vậy thôi thôi nói chung chúc mọi người có sức khỏe này nọ kia còn giờ đóng cửa phòng game rồi Duy Nguyễn chuẩn bị đi về bóng muối đây bye bye mọi người nha hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài